Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại thì à, mình đang có mặt trên trục đường là DA11 nha cả nhà Thì uh, hiện tại mình đang à, đang đứng trên vị trí này là vị trí của một lô đất có diện tích là ngang 5 sau 30 và đây chính là lô đất mà hiện tại mình muốn review cho cả nhà đó, vị trí lô đất mà ngay chỗ vợ mình đang đứng á ngay chỗ chiếc xe màu trắng đang, đang đậu rồi cả nhà đó cái gì chiếc màu trắng á rồi thì uh, tính từ vị trí lô đất nha vị trí lô đất thì cứ chúng ta tính à, từ cái mép của căn nhà nghỉ này này à, từ cái mép căn nhà nghỉ anh kho này ra ra đây 10 mét nha cả nhà à, ra đây 10 mét thì à, nó sẽ nằm trong cái đoạn này đó, thì nó sẽ nằm trong cái đoạn mà từ cái, cái, cái gốc cây này nè đây gốc cây này đi qua tới cái gốc cây này đây đây mình đang đi này cả nhà đi qua tới gốc cây này thì đấy sẽ nằm trong cái đoạn này nha cả nhà như vậy thì à, mình quan sát ở phía trước quan sát ở phía trước thì à, vị, tại vị trí này không có phóng cũng không có hố cũng không có trụ điện gì nha và ở đây là một trong những cái vị trí mà chúng ta có thể là buôn bán kinh doanh cũng như là à, mở cửa hàng mở nhà mở nhà nghỉ hay là mở mở siêu thị vẫn được nha cả nhà à, chúng ta đi theo hướng này đây thì hướng tây của mình đây thì hướng này chúng ta sẽ đi lên vòng xoay của Mỹ Phước 2 và chúng ta sẽ đi ra bệnh viện đa kho Mỹ Phước và chúng ta sẽ ra là quốc lộ 13 cũng rất là gần còn nếu như chúng ta đi ra hướng này đây thì chúng ta đi ra hướng là đường ờ, lộ bãi bơ á và ra này là ra quốc lộ 13 ra quốc lộ 13 cũng rất là gần luôn như cái nhà thấy thì ở phía trước đây của chúng ta xung quanh đây thì à, dân cư sống rất là đông nhà xây dựng khá là nhiều và đặc biệt là xây nhà cao tầng thôi à, xây dựng nhà cao tầng và đỡ kinh doanh rất là nhiều nhà kinh doanh rất là nhiều nha tất cả mọi người đều kinh doanh ở đây à, mua ở đây với mục đích là kinh doanh và buôn bán và là một cái dịch vụ khác nữa ở đây thì à, lô đất này có vị trí chiến lược và cũng là một trong những vị trí mà đất địa rất là nhiều người săn đón nếu như mà khách hàng nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình sẽ à, trao đổi với khách hàng à, qua Zalo hoặc là à, mình có thông tin gì mình sẽ trao đổi qua Zalo với khách hàng nhiều hơn còn bây giờ à, hãy theo chân mình để mà đi xem những cái tiện ích cũng như là kết nối giao thông ở cái à, từ vị trí lô đất à, đến những cái vị trí à, à, tiện ích khác ví dụ như là bệnh viện đa khoa này à, thế giới di động này, rồi thì, à, điện máy thiên hòa, điện máy thiên hòa ở đây rất là gần nha cả nhà đây, à, trước khi đi thì à, chúng ta sẽ quan sát lại cái vị trí lô đất như thế nha Đây, đây là vị trí lô đất nha. Tức là mình quan sát lại và mình à, để mình nhắm lại cái lô đất của mình. Ở đây thì ngăn năm ngăn 530 thì chúng ta sẽ đi như chúng ta sẽ sẽ biết được là à, diện tích nó lớn lớn như thế nào. Rồi từ vị trí lô đất thì à, tính từ à, mép nhà đây đi thẳng ra ngoài này 10 mét là cách 10 mét á là tới vị trí lô đất của mình. Còn phía sau đây phía sau đây cả nhà phía sau đây là chúng ta có hai mét đất thuốc hiếm nha chúng ta có hai mét đất thuốc hiếm là ở phía sau này của chúng ta ở đây thì mua có thể kinh doanh buôn bán mở nhà nghỉ cũng như là khách sạn hay là quán nhậu ca quán karaoke hay là kinh doanh bất kỳ mặt hàng gì rất là tốt hay là mở số quần áo vẫn tốt nha cả nhà mua số quần áo là tuyệt vời luôn rồi à, mở số gì dép hay là một ờ, số cái uh, cái uh, việc mà kinh doanh của mình hay là mỹ phẩm đồ cũng, cũng rất là tốt ạ à. rồi cái nhà hãy theo chân mình nha hãy theo chân mình đó mà đi đến những cái uh, vị trí tiện ích cũng như là kết nối giao thông uh, uh, mà mình biết được cái uh, vị trí lô đất của mình tiềm năng như thế nào nha rồi cái nhà hãy theo chân mình ạ à. còn ai vô vô